chào tất cả các anh chị. Chào mừng các anh chị quay trở lại với chương trình huấn luyện về sản phẩm của công ty bảo hiểm nhân thọ Dai Chi Việt Nam. Tôi, Kiều Trâm, là giảng viên đến từ Trung tâm Đào tạo và Phát triển Nhân lực của công ty. Các anh chị thân mến, ai trong chúng ta cũng có những mối quan tâm khác nhau trong cuộc sống. Mối quan tâm đó có thể là tiết kiệm tài chính, giúp gia đình thực hiện những mục tiêu như tương lai học hành thành đạt của con trẻ, cuộc sống sung túc với đầy đủ tiện nghi, được du lịch bốn phương hay tuổi già thảnh thơi và an nhàn. Mối quan tâm đó cũng có thể là bảo vệ tài chính, bảo vệ bản thân và gia đình của người trụ cột trước những rủi ro không lường trong cuộc sống. Mối quan tâm đó cũng có thể là chăm sóc sức khỏe, mong muốn có một sức khỏe thật dồi dào hay mong muốn được chăm sóc sức khỏe ở những cơ sở y tế tiên tiến và chất lượng nhất. Trong video ngày hôm nay, Trâm và các anh chị chúng ta cùng tìm hiểu sâu hơn khi khách hàng có những mối quan tâm về sức khỏe. Các anh chị thân mến, Việt Nam của chúng ta đang chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu nghiêm trọng, ô nhiễm không khí, thói quen hút thuốc và uống rượu bia. Đây là những vấn đề tiêu cực ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và là những nguy cơ của bệnh tật. Trên tay Trâm là niên giám thống kê của Bộ Y tế vừa được công bố. Trong năm 2018, Tổng lượt khám chữa bệnh của Việt Nam là 204 triệu lượt. Và chúng ta còn thấy một điều nữa là số lượt thống kê bình quân trên đầu người là 2.16. Có nghĩa là cứ một người dân Việt Nam trong một năm sẽ thăm khám y tế ít nhất là hai lần. Trước những thực trạng đó, khi khách hàng cần chọn một cơ sở để thăm và khám chữa bệnh thì khách hàng chọn những cơ sở như thế nào? Cơ sở đó có thể cần chuyên môn cao, cơ sở vật chất hiện đại, nhiều dịch vụ hỗ trợ đi kèm, hay đội ngũ y bác sĩ nhiệt tình, tận tâm và chi phí tương xứng với chất lượng dịch vụ. Chính vì vậy mà ngày càng nhiều cơ sở y tế tiên tiến được thành lập. Nhiều dịch vụ giúp người bệnh ra nước ngoài để chữa trị. Nhiều phương pháp chữa trị mới và nhiều loại thuốc mới được áp dụng trong việc thăm và khám chữa bệnh. Tất cả những điều này nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của con người. Và chúng ta biết rằng chi phí dịch vụ sẽ tương xứng cùng với chất lượng. Tại Việt Nam của chúng ta, thu nhập của người dân ngày càng tăng, dịch vụ y tế cao cấp thì ngày càng nhiều. Chính vì thế mà người dân có rất nhiều lựa chọn trong việc thăm khám chữa bệnh hay thậm chí có thể đưa người bệnh ra nước ngoài để chữa trị. Khi chọn một cơ sở y tế cao cấp để điều trị thì khách hàng mong muốn cơ sở y tế đó phải như thế nào? Đặt mình vào vị trí của khách hàng trong mong muốn có một cơ sở y tế chất lượng, đội ngũ y bác sĩ tận tình. Nhưng Trâm cũng biết rằng khi chọn một cơ sở y tế như thế thì chi phí bỏ ra cũng không hề nhỏ. Hiểu được những mong muốn của khách hàng, Daichi Life Việt Nam đã cho ra đời sản phẩm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn cầu khi tham gia sản phẩm này, khách hàng hoàn toàn có thể lựa chọn những cơ sở y tế tiên tiến và hiện đại. Và chỉ cần chi trả một phần chi phí hoặc thậm chí Dai Chi Life Việt Nam sẽ thay thế khách hàng thanh toán toàn bộ những chi phí này. Vậy, sản phẩm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn cầu có điểm gì đặc biệt? Đầu tiên, chúng tôi hỗ trợ các chi phí khám chữa bệnh nội trú trên phạm vi toàn cầu Chính vì thế mà khách hàng hoàn toàn có thể an tâm khi đi du lịch tại nước ngoài hoặc khi đi công tác tại nước ngoài. Và một điểm hết sức đặc biệt, khi khách hàng tham gia sản phẩm này chỉ cần xuất trình thẻ bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn cầu thì chúng tôi có dịch vụ bảo lãnh viện phí giúp khách hàng miễn phí tất cả những chi phí điều trị ở một số quốc gia châu Á. Và danh sách các quốc gia châu Á đó được liệt kê như sau. Với sản phẩm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn cầu, chúng tôi có số tiền bảo hiểm tối đa lên đến 1 tỷ đồng cho mỗi một thương tật hoặc bệnh tật và đi kèm với các biến chứng liên quan. Và đây chính là hình ảnh của sản phẩm chăm sóc sức khỏe toàn cầu. Sản phẩm này giúp bảo vệ bạn và gia đình bạn trên phạm vi toàn thế giới. Khi tham gia sản phẩm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn cầu, khách hàng sẽ được những gì? Đầu tiên chúng tôi hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh nội trú khi khách hàng nằm viện tại Việt Nam và nước ngoài với mức chi phí hợp lý trên phạm vi toàn cầu. Thứ hai, với hệ thống bảo lãnh viện phí rộng khắp ở Việt Nam và các quốc gia trên thế giới như Trâm đã có chia sẻ ở phần trước. Hơn thế nữa, quyền lợi bảo vệ cao lên đến 1 tỷ đồng cho mỗi một bệnh tật hoặc thương tật và các di chứng có liên quan. Điều đặc biệt là thời hạn bảo vệ dài lên đến 75 tuổi. Và một điểm rất đáng hoan nghênh các anh chị ạ, à, đó chính là tất cả các thành viên trong gia đình đều có thể tham gia trong cùng một hợp đồng bảo hiểm. Khi tham gia sản phẩm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn cầu, Daichi Life Việt Nam cung cấp cho khách hàng 3 chương trình bảo hiểm. Tùy theo nhu cầu của khách hàng mà khách hàng hoàn toàn có thể lựa chọn một trong ba chương trình bảo hiểm này. Đầu tiên, đó chính là chương trình bảo hiểm phổ thông với quyền lợi điều trị tối đa của một bệnh tật, một thương tật và các di chứng đó là 300 triệu đồng. Kế đến là chương trình đặc biệt với số tiền bảo hiểm lên đến 600 triệu đồng cho mỗi một bệnh tật hoặc thương tật và các biến chứng liên quan. Và đặc biệt hơn hết là chương trình bảo hiểm cao cấp với số tiền bảo hiểm tối đa cho một bệnh tật hoặc thương tật là 1 tỷ đồng. Bên cạnh quyền lợi điều trị nội trú, khách hàng còn có thể lựa chọn thêm những quyền lợi điều trị khác. Đối với chương trình bảo hiểm phổ thông và đặc biệt, khách hàng có thể lựa chọn thêm quyền lợi điều trị ngoại trú. Đối với chương trình bảo hiểm cao cấp, bên cạnh quyền lợi điều trị nội trú, khách hàng không những được lựa chọn quyền lợi điều trị ngoại trú mà khách hàng còn được lựa chọn thêm quyền lợi chăm sóc răng. Khi tham gia sản phẩm này, khách hàng sẽ nhận được những quyền lợi gì? Trâm và các anh chị, chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây nhé. Khi tham gia sản phẩm này, khách hàng sẽ nhận được quyền lợi điều trị nội trú. Đối với quyền lợi điều trị nội trú, khách hàng sẽ được chi trả trên phạm vi toàn cầu. Về quyền lợi điều trị nội trú, chúng ta sẽ phân ra như sau. Phần 1, viện phí và các chi phí y tế. Đối với trường hợp khách hàng nằm viện nội trú và có phát sinh chi phí phẫu thuật thì Dai Chi Lai Việt Nam sẽ chi trả theo chi phí thực tế và tối đa là 75 triệu đồng cho mỗi một lần phẫu thuật cho mỗi một bệnh tật hoặc thương tật. Kế đến, chúng tôi hỗ trợ chi phí điều trị nội trú khác và chi phí phẫu thuật ngoại trú tối đa là 60 triệu đồng cho mỗi một bệnh tật, một thương tật trong vòng một năm. Và trong quá trình nằm viện nội trú trong quá trình phẫu thuật nếu có phát sinh thêm tiền phòng, tiền giường cho người thân hay thậm chí là tiền tại khoa hoặc phòng chăm sóc đặc biệt thì như thế nào ạ? Các anh chị hoàn toàn yên tâm nhé. Trong tất cả những trường hợp vừa liệt kê, Đài Chi Lai Việt Nam đều hỗ trợ hết ạ. Và cụ thể như sau. Đối với tiền phòng, Đài Chi Lai Việt Nam sẽ chi trả tối đa là 3 triệu đồng một ngày cho mỗi một bệnh tật hoặc thương tật. Đối với giường cho người thân, khi chăm sóc cho người được bảo hiểm dưới 18 tuổi thì Dai Chi Life Việt Nam sẽ hỗ trợ tiền dương cho người thân là tối đa lên đến 1 triệu đồng một ngày. Kế đến, nếu khách hàng nằm viện tại khoa hoặc phòng chăm sóc đặc biệt thì Dai Chi Life Việt Nam sẽ hỗ trợ tối đa là 5 triệu 250 nghìn đồng cho mỗi một ngày nằm viện tại khoa hoặc phòng chăm sóc đặc biệt đó. Và nếu sau khi khách hàng nằm viện nội trú cần phải điều trị thêm tại nhà thì sao ạ? Sản phẩm của chúng ta hỗ trợ luôn nha các anh chị. Trong trường hợp này, trường hợp điều dưỡng tại nhà thì dai chi lai Việt Nam sẽ chi trả tối đa là 500.000 đồng một ngày. Kế đến, nếu khách hàng cần điều trị tổn thương răng do tai nạn thì dai chi lai Việt Nam vẫn chi trả với số tiền tối đa lên đến 7,5 triệu đồng cho một năm. Phần 2 về chi phí cấp cứu nếu khách hàng có điều trị cấp cứu do tai nạn thì Daiichi Life Việt Nam sẽ chi trả 10 triệu 500 nghìn đồng cho mỗi một năm cho mỗi một tai nạn. Bên cạnh đó, nếu khách hàng có phát sinh chi phí xe cấp cứu cho mỗi một bệnh tật hoặc thương tật thì Daiichi Life Việt Nam sẽ chi trả 100% chi phí thực tế trong trường hợp này. Vừa rồi, Trâm và các anh chị, chúng ta cùng tìm hiểu về quyền lợi tối đa khi khách hàng chọn chương trình bảo hiểm cao cấp. Vậy, đối với những chương trình bảo hiểm đặc biệt và chương trình bảo hiểm phổ thông thì giới hạn chi trả được liệt kê như ở đây. Đồng thời, các anh chị có thể xem thêm quy tắc và điều khoản của sản phẩm này để có thêm thông tin nhé. Phần 3. Các quyền lợi điều trị đặc biệt Đây Chi Lai Việt Nam hỗ trợ cho khách hàng 5 trường hợp được điều trị đặc biệt như sau. Trường hợp thứ nhất, Điều trị ung thư cho hai phương pháp là hóa trị và xạ trị. Trong trường hợp này, Daiichi Life Việt Nam sẽ hỗ trợ thanh toán 100% chi phí phát sinh. Thứ hai, đó chính là hỗ trợ những chi phí liên quan đến việc cấy ghép bộ phận cho người được bảo hiểm. Với giới hạn chi trả trong trường hợp này lên đến 500 triệu đồng cho mỗi một bộ phận được cấy ghép. Bộ phận được cấy ghép đó có thể là thận, tim, gan và tủy xương trong suốt thời gian của hợp đồng. Cần lưu ý rằng tất cả những chi phí y tế liên quan đến việc cấy ghép bộ phận của người hiến tạng cho người được bảo hiểm không vượt quá 50% giới hạn bảo hiểm của quyền lợi này. Thứ ba, đó chính là lọc máu ngoài thận hay còn được gọi là lọc thận. Trong trường hợp này, Dai Chi Life Việt Nam sẽ hỗ trợ tối đa lên đến 15 triệu đồng trong một năm. Thứ tư, đó chính là điều trị những bệnh tật bẩm sinh và khuyết tật khi sinh cho tất cả những bệnh tật bẩm sinh và khuyết tật khi sinh đó với giới hạn chi trả tối đa là 35 triệu đồng trong suốt thời gian hợp đồng. Thứ năm, đó chính là điều trị những biến chứng thai sản cho mỗi một biến chứng thai sản trong suốt thời gian tham gia sản phẩm này là 35 triệu đồng. Cần lưu ý rằng đây Chi Lai Việt Nam sẽ chi trả cho 6 loại biến chứng thai sản được liệt kê cụ thể trong quy tắc và điều khoản của hợp đồng. Các anh chị thân mến, vừa rồi trong và các anh chị chúng ta cùng nhau tìm hiểu về giới hạn chi trả tối đa của chương trình bảo hiểm cao cấp. Tương ứng với đó là chương trình bảo hiểm đặc biệt và chương trình bảo hiểm phổ thông được giới hạn chi trả như liệt kê ở đây. Các anh chị vui lòng tham khảo thêm quy tắc và điều khoản của hợp đồng để có những thông tin chi tiết hơn nhé. Bên cạnh quyền lợi điều trị nội trú, nếu khách hàng có tham gia thêm quyền lợi điều trị ngoại trú thì quyền lợi này sẽ được chi trả như thế nào? Các anh chị thân mến, đối với quyền lợi điều trị ngoại trú, chúng ta có giới hạn chi trả cho quyền lợi điều trị ngoại trú tối đa lên đến 15 triệu đồng trong một năm. Đối với quyền lợi điều trị ngoại trú, chúng tôi hỗ trợ chi trả trong hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên đó chính là điều trị ngoại trú theo y học hiện đại hay còn gọi là Tây Y. Với số tiền được chi trả từ trên 210.000 đồng cho đến tối đa là 4 triệu đồng. Đối với những chi phí về y học thay thế thì chúng tôi hỗ trợ chi phí tối đa là 4 triệu đồng cho một năm. Vừa rồi là giới hạn chi trả tối đa khi khách hàng chọn chương trình bảo hiểm là cao cấp. Và đối với hai chương trình bảo hiểm còn lại là đặc biệt và phổ thông thì giới hạn chi trả tối đa được liệt kê tại đây. Các anh chị có thể tham khảo thêm quy tắc và điều khoản của hợp đồng để biết thêm chi tiết về sản phẩm này nhé. Bên cạnh quyền lợi điều trị nội trú, quyền lợi điều trị ngoại trú, khi khách hàng tham gia chương trình bảo hiểm cao cấp sẽ có thể lựa chọn thêm quyền lợi chăm sóc răng Vậy quyền lợi chăm sóc răng này sẽ được chi trả ra sao? Các anh chị ơi, quyền lợi chăm sóc răng sẽ được có giới hạn chi trả như sau. Về giới hạn chi trả của quyền lợi chăm sóc răng, tối đa là 10 triệu 500 nghìn đồng cho một năm. Chúng tôi hỗ trợ những chi phí điều trị nha khoa như sự kiểm tra, thăm khám, điều trị và phẫu thuật liên quan đến những bệnh về răng, về nướu hoặc về hàm. Với số tiền hỗ trợ từ trên 210.000 đồng cho mỗi một lần thăm khám. Và lưu ý rằng quyền lợi này chỉ được tham gia khi lựa chọn chương trình bảo hiểm cao cấp. Đối với chương trình bảo hiểm đặc biệt và phổ thông thì không áp dụng quyền lợi này.